Ờ, xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện Video chuyên về phụ tùng xe 3 4 bánh à, Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một cái hộp số 4 tiến một nùi à, tích hợp à, à, đầu bơm ben nó phù hợp cho các bạn chế xe 3 4 bánh à, có đổ thùng có đổ à, thùng các bạn nhé có lật đổ thùng các cái loại xe chở à, vật liệu xe chở rác à, rất là phù hợp và đầy đủ luôn à, đầu tiên thì giới thiệu đến các bạn một cái bộ hộp số hộp số này thì à, nó tích hợp à, đầy đủ cho các bạn là cái phần à, à, à, cây ben này đấy đầy đủ à, nó vẫn giống như một cái hộp số 5 tạ bình thường nó có bộ dây cần kéo vào đây đấy và một cái cần à, bên à, trái này đây cái cần này cần này là để đóng mở ben này để đóng mở chuyển động cho cái à, bơm ben ở đằng trước này đây là phần đầu bơm này Đấy. À, đầu bơm này thì có phần ốc này là đầu dầu ra và phần à, ốc dưới này là thùng dầu vào này đây thông số của cái bơm bên đây các bạn nhìn rõ không 2.000 à, vòng trên phút tối đa và áp lực tối đa là 20 MPa đấy tiếp theo thì đến những cái bộ van đây là những cái bộ van và thùng dầu dây dầu cái van này khi nào các bạn đóng van thì à, cái ben lên và khi nào các bạn mở van thì à, cái ben xuống à, khi các bạn không tác động thì à, dầu được bơm luân chuyển về thùng đây là thùng dầu thùng dầu này khoảng 7 lít các bạn nhé đây là đầu dầu ra dầu cấp và đây là dầu hồi cây ben này là cây ben 3 tầng dài 75 cm các bạn có thể sử dụng cây ben 90cm bên mình cũng có bán nhé hoặc là cây ben một mét rưỡi bên mình đều có bán à, ngoài ra để tiết kiệm chi phí thì à, có một nguyên lý khác nữa à, đối với cái cây ben này thì à, các bạn là nhìn ở trên cái đầu bơm này thì có một đầu ra thì à, đối với cái cái cái bơm ben này thì à, nó chỉ hoạt động khi các bạn à, đóng cái cần à, à, chuyển động ở phía bên kia hộp số vì vậy các bạn có thể mua một cái loại van à, đóng mở bình thường có nghĩa là khi các bạn à, mở van thì cây ben đẩy lên khi các bạn đóng van thì cây ben đứng im đấy và khi các bạn à, xả van thì cây ven tụt xuống à, tuy nhiên nó sẽ đòi hỏi các bạn phải sự kết hợp giữa cái à, Ờ, tay số phía bên kia và bên này cái van chia à, nó sẽ phức tạp hơn à, giá thành thì có thể rẻ hơn một chút đấy nhưng mà ừ, nó sẽ bị chia làm hai à, phần thao tác thì nó rất là khó thì à, mình à, khuyên các bạn nên dùng bộ van này đây là bộ van chia này van này là van chia một chiều đấy van cấp một chiều đấy cái van này à, có tác dụng là như mình vừa nói ấy. mình vừa nói thì bình thường nó sẽ bơm tuần hoàn từ bên kia qua bên này và về thùng dầu Đấy, khi các bạn thao tác ấy, thì à, dầu nó sẽ ra đây để lên cây ben đấy và khi các bạn à, mở đường xả thì dầu từ cây ben do chịu áp lực của trọng lượng của thùng xe nó sẽ hồi về đấy là nguyên lý của cái bộ van và như vậy thì à, đây chính là một cái à, combo hoàn chỉnh nhất cho cái bộ à, cây ben và, và số 5 tạ này như này nhé các bạn nhé đấy đây chính là một cái à, combo đầy đủ dây số này bàn số này thùng dầu này cây ben này các cái à, giá treo này dây dầu cấp dây dầu à, lên cây ben này số 5 tạ này đầu bơm này và các loại ốc dầu à, khớp nối à, từ máy đây đây chính là cái khớp nối từ máy vào hộp số còn đây à, phần đầu này chính là khớp ra cầu sau thì cái này là mình sẽ à, tính ngoài tất cả các khớp nối từ à, máy vào số và từ số ra cầu sau thì à, mình sẽ không tính ở trong cái bộ combo này các bạn mua hàng thì xin lưu ý cái vấn đề đó hoặc là các bạn à, cần mua bộ này kết hợp với một bộ xe ba bánh nữa thì bên mình sẽ giới thiệu thêm đấy à, video thì à, đến đây là hết cảm ơn các bạn đã theo dõi và mọi cái thắc mắc về giá thành sản phẩm mình xin à, được trả lời phía dưới phần comment trả lời luôn trong cái video này thì nó sẽ thay đổi theo từng à, thời điểm do đó là các bạn à, sẽ có những cái thắc mắc lúc à, mình nói nhiều thì giá lại cao lên mà mình nói ít giá thấp đi nó không khớp với này thời điểm cho nên mình không báo giá trong video à, mong các bạn chú ý xem ở dưới phần mô tả sản phẩm